Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em Bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng và cái nón quét báo dung Đấy, Thì cái bộ đồ chơi này thì anh em không còn xa lạ gì Với cái bộ đồ chơi à, bầu cua bịp này nữa đúng không ạ Thì à, ở đây trong ba cái hột này thì tôi đã dán sẵn cái miếng dán cảm ứng vào trong ba mặt tôm Đấy, khi anh em đi chơi thì anh em đưa được cái bộ hột này vô trong sòng sới của anh em là anh em đã nắm chắc cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay rồi và còn một cách khác nữa mà anh em không đưa được hột vô trong sòng sới thì anh em có thể uh, chỉ cần chạm vào hột của người khác là anh em chơi được anh em nhé thì uh, nó báo dung cho anh em như thế nào báo dung ở vào đâu thì uh, giới thiệu với anh em đây nó chính là cái nón mà tôi đã làm sẵn cái uh, báo dung vô trong uh, cái nón này Đấy, thì khi anh em đi chơi thì anh em gạt nút công tắc khởi động ở bên trong cái nón và anh em đội như một cái nón bình thường như một cái nón món phụ kiện khi anh em vào sòng sới anh em chơi là anh em có thể chơi được Đấy. thì à, tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn cho anh em thì ở đây ba hột thì tôi đã làm sẵn cái miếng dán vô trong ba mặt tôm này Đấy, thì tí nữa tôi test cho anh em cứ mặt tôm về thì à, cái nón này nó sẽ báo dung cho anh em biết Đấy, anh em có thể thấy cái nón này rất là thời trang rất là trẻ đẹp đúng không anh em Đấy, thì à, anh em có thể mang nón lên tôi sẽ làm vào nón của anh em hoặc là của bên cơ sở bên tôi sẽ có nón sẵn đó thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này bây giờ tôi sẽ đội cái nón lên trên đầu và tôi sẽ lắc cho anh em khi nào có tôm tôi sẽ báo cho anh em biết anh em nhé xe này đảm bảo với anh em trong này có tôm à, ít nhất 1 đến hai con tôm anh em nhé nhịp rung rất khỏe khôi cho anh em đó gà gà và tôm có một con tôm anh em nhé tiếp tục test cho anh em này trong này tiếp tục vẫn có tôm Đấy, có tôm thì anh em đánh tôm nha khui cho anh em vẫn 2 ngàn một con tôm đúng không ạ cực kỳ chuẩn xác anh em nhé cái nón báo dung thì cực kỳ là êm đó trong này theo như cái nón báo thì ờ, trong này không có con tôm nào cả thì anh em có thể bỏ hoặc là anh em à, đánh những cái mặt khác tùy theo ý thích của anh em đó bầu gà gà không con tôm nào cả đúng không ạ cực kỳ chuẩn anh em nhé thì lâu lâu nó sẽ có những cái nhịp rung bắt sóng thì à, khi mà anh em mua cái bộ đồ chơi này cũng có nhiều anh em kêu là nó báo không chuẩn thì thật ra cái máy báo rất chuẩn nhưng mà anh em chưa phân biệt được đâu là cái nhịp rung bắt sóng và đâu là cái nhịp rung mà khi mà có cái chấm mà anh em chấm vào những cái mặt mặt quân ví dụ chẳng hạn như tôm chẳng hạn thì cái này thì khi anh em mua thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em phân biệt được đâu là cái nhịp rung bắt sóng và cái nhịp rung khi mà có chấm cảm ứng anh em nhé nó rất là dễ để phân biệt anh em chỉ cần để ý một chút xíu là anh em có thể phân biệt được ngay Đó, tiếp tục test cho anh em Đó, trong này non báo dung cho tôi biết rằng bên trong này không có tôm Đấy, tiếp tục bỏ hoặc em à, đánh những cái mặt khác khui cho anh em Đó, cua gà và bầu không có tôm anh em nhé tiếp tục test cho anh em chén cuối cùng này chắc chắn với anh em trong này có tôm anh em nhé đấy khui Đó, tôm cá và gà đúng không anh em cực kỳ chuẩn xác báo dung thì à, rất là êm anh em không phải lo về cái vấn đề à, người khác có thể phân nghe được cái tiếng rung ở trong cái nón này chỉ có một mình anh em cảm nhận được nhé thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng và cái nón quét báo rung bầu cua thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp Đấy, còn anh em nào muốn lên trực tiếp cơ sở để anh em mua và test hàng thì anh em lên bến xe miền Tây alo cho tôi tôi sẽ đón anh em đấy thì ngoài những cái bộ đồ chơi à, bầu cua bịp mới nhất 2021 thì bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chơi bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp vân vân anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ theo hai số điện thoại ở trên thì video này tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em